thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em nhiều cái mã kèo mà anh em biết nhận ngày hôm qua là ông lớn toàn thua không thì những anh em nào mà đã chơi ở ngoài qua thầu qua cò trong ngày hôm qua thì anh em thua rất là nhiều còn anh em trong nhóm của mình á nói chung ngày hôm qua thì chả có thua bao nhiêu hết nha anh em chỉ có thua chương chương một vài mã kèo lỗ lai thôi chứ không có thua giống như anh em ngoài qua chơi qua thầu qua cò anh em thua rất là nhiều luôn đó thì à, anh em nào mà muốn vào nhóm của mình để chơi mà để mình không phải là chơi về gọi là cờ bạc nhưng mà mình chỉ có gọi là đầu tư nha anh em đầu tư anh em tại sao mình gọi là đầu tư tại vì mình quýnh mình chia ra kèo mình đánh trong một trận đấu mà bốn năm mã kèo thì anh em chia ra để anh em đầu tư thì anh em kiếm lãi một hoặc đến hai mã kèo trong một trận đấu đó hơn thì anh em ăn được full bốn năm mã kèo thì đó có mới gọi là đầu tư anh em không có cái đường xác sức lỗ không có xác sức lỗ còn anh em chơi ngoài á, qua thầu qua cò thì cái xác sức anh em thua rất là cao thì bởi vậy mình mới khuyên anh em vào nhóm để anh em có một cách đầu tư hiệu quả cho anh em đăng ký trang anh em mới chơi được hiệu quả như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến vào nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Torino và Monza vào lúc 8 giờ tối hôm nay nha anh em thì hiện tại anh em thấy trên phần màn hình của anh em là đội hình ra sân của hai đội bên phía Torino á, ra sân với sơ đồ là 3421 bên phía Monza vẫn ra sân với sơ đồ là 3421 còn vị trí trên bảng xếp hạng á, thì anh em thấy thằng Torino à, thằng Monza đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 33 vòng đấu. Trong khi đó thằng Monza là cái thằng mới vừa lên hạng trong mùa này nhưng mà thằng Monza đang có một cái phong độ cực kỳ tốt và có một cái vị trí xếp hạng rất là an toàn trên bảng xếp hạng trong mùa giải hiện tại luôn nha anh em. Còn thằng Torino, trong khi đó Torino đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 33 vòng đấu. Thì nói chung hai thằng này cũng đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng rồi đó thì mình sẽ tiến vào cái phần tiến vào cái phần à, lịch sử thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha. Torino trong 10 trận gần nhất á, thì Torino đã thắng được 4 nè và để hòa 2 và để thua 4. Thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất á, thì thằng Torino này đang có phong độ trung bình nha anh em, trung bình. Nói chung cũng không có gì nổi bật cho mấy. Nhưng trong khi đó, thằng à, Monza thì anh em thấy Monza trong 10 trận gần nhất á, Monza thắng 4 và để hòa 4 là để thua 2, để thua trước Lazio và thua trước thằng Salentina. Thì anh em thấy á, nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Monza thì tuy mới lên hạng nhưng mà Monza đã tạo được cái điểm điểm nhấn của mình ở cái giải Serie A trong mùa giải 2022-2023 này thì anh em thấy đó à, Monza đang có một cái phong độ cực kỳ tốt trong cái mùa giải này luôn thì mình à, sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy lịch sử đối đầu trong 3 trận đấu gần nhất á, của Monza và thằng Torino thì thằng Torino toàn thắng 3 với cái cách biệt là từ một bàn đến 3 bàn thắng đó thì anh em thấy trận đấu gần nhất gặp thằng Monza trên cái chấm giao hữu của giải đấu Serie A thì anh em thấy thằng Torino có thắng thằng Monza với tỷ số 4-1. Trước đó trên giải đấu Serie A lượt đi của mùa giải 2022-2023 thì Torino có thắng với tỷ số 2-1 nè. Thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau trong 3 trận đối đầu gần nhất gấp thì đã nổ tài hết hai trận rồi. Đó thì anh em thấy hai thằng mà hiện tại bây giờ tâm lý đang thoải mái không có cái gì phải dướng bận hết và không có phải trụ hạn gì hết thì hai thằng nó sẽ đá với một tâm lý thoải mái thì sẽ có bàn thắng rất là nhiều trong trận đấu này thì mình sẽ vào cái trận lượt đi cho anh em xem trên sân nhà của Monza trận đó thằng Torino có ăn với cái tỷ số là 2-1 đây thì anh em thấy trong cái trận đó thằng à, Torino đã đồng được là làm khách trên sân uh, nhà của thằng Monza thì ờ, trận đó nhà cái đưa ra kèo đá đồng thì anh em thấy trong cái trận đó Torino ăn với cái tỷ số là 2-1 nè thì anh em thấy cái đội hình lúc đó ra quân á, là Torino vẫn chơi với sơ đồ cũ bên phía Monza chơi với sơ đồ là 3-5-2 nha anh em thì bàn thắng đầu tiên trong phút 43 hiệp 1 thì thằng Monza à, thằng à, Torino đã ghi bàn nè. Phút 66 thì thằng Torino nâng lên bàn thắng thứ hai và phút thứ 90 cộng 4 thì thằng Monza mới có bàn gỡ gỡ lời nha nè. Đó. Góc trong trận đó thì có 9 quả góc thôi thì anh em không nên um, đầu tư vào cái mã tài góc trong cái um, hai thằng này. Thì anh em biết rồi, thằng Mon thằng Torino với thằng Monza hai thằng nó đá chính diện rất là nhiều, nó không có ít đá cánh thì anh em không nên vào cái mã tài góc của hai thằng này mà anh em nên vào cái mã xỉu góc của hai thằng này thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn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 hai trận đấu gần nhất là đã từ 4 bàn đến 3 5 ờ, bàn với 3 bàn. Thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo tài hai của này dữ lắm. Nếu mà dữ lắm thì Torino có thể ăn với cái tỷ số là 2-0 thì anh em có thể hòa hoặc là một điều anh em cũng hòa kèo đó. Thì à, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận đấu này thì mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo để anh em đầu tư đó đây thì anh em thấy bốn cái mã kèo mà mình chốt trên màn hình cho anh em là anh em nằm thằng Torino đội chủ nhà chấp 0.5 từ đầu trận nè anh em nằm thêm cái mã tài hai nguyên trận cho mình đó anh em chủ yếu mạnh tay cái mã tài trong cái trận đấu này góc thì anh em vẫn cứ nằm xỉu cho mình xỉu nha anh em đó còn hai anh em đã vào hai cái mã kia từ đầu rồi thì hiệp 1 hiện tại tài nó đang 0.75 thì anh em chờ chờ ra sân nó đá trong vòng 10 đến 15 phút đó nó chưa có bàn thắng thì anh em vào cái mã tài 0.5 đó nhưng mà anh em không cần phải vào vội anh em đã sợ gì nữa trong khi đó anh em đã nằm được cái mã tài nguyên trận nè tài nguyên trận hai quà rồi anh em nằm được cái mã thằng Torino chấp 0.5 nếu mà nó có nổ bằng thắng sớm thì hai cái mã kèo này anh em đang chắc ăn rồi anh em khỏi cần phải vô nếu mà có bàn thắng sớm thì anh em không cần phải vô cái mã tài hiệp 1 nếu mà chưa có bàn thắng thì anh em vào đánh rung hiệp 1 cho mình đó đánh rung hiệp 1 thì cái tỷ lệ anh em thắng trong hiệp 1 nó sẽ cao thì mình dự đoán sẽ có bàn thắng trong hiệp 1 từ một quả đến hai quả thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào những cái mã kèo này đó còn anh em nào mà muốn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 cái này là đầu tư anh em chơi á anh em là con bạc thì anh em không bao giờ anh em ăn được thằng nhà cái hết anh em chỉ có thể đầu tư một cái cách hiệu quả anh em mới ăn được thằng nhà cái thôi đó thì giống như mình đã nói với anh em ở rất nhiều video tại sao mình cho anh em nhiều mã kèo trong khi đó kèm theo một hai mã kèo phụ một hai mã kèo chính để cho anh em đầu tư một cái cách hiệu quả nhất anh em đầu tư á, là anh em phải nhiều kèo anh em chia ra giống như anh em đánh một trận đấu anh em đánh 5 mã kèo nhưng mà trong khi đó anh em thua hai mã anh em ăn ba mã anh em vẫn lãi được một mã kèo trong đó đó còn anh em mà đánh chỉ có hai mã kèo hoặc là một mã kèo trên dưới hoặc tài xỉu đó thì anh em tỷ lệ anh em thua sát sức xác sức anh em chỉ thắng được có 50% thôi còn trong khi đó năm cái mã kèo của mình xác sức anh em thắng được tới 70% thì bởi vậy anh em thấy cái nào lợi cho anh em hơn quan trọng đầu tư là anh em phải có tư duy để anh em hiểu được cái cách anh em đầu tư anh em kiếm lợi nhuận thì uh,